Ok thì à, cũng đã lâu rồi Cường chưa làm video gửi đến em về cái bộ môn mà tất cả các đội bịp của hiện tại năm 2020 và sắp đến cũng là năm 2021 thì thời gian qua Cường cũng đã đi à, nói chung mà thứ nhất là đi chơi những cái thị trường thứ hai là Cường cũng đã tiếp xúc nhiều về cái những cái bộ môn bịp của những cái năm 20 à, này và chuẩn bị năm 21 này nha anh em đó Cường cũng đã đi từ Bắc vào Nam rồi từ Tây vào từ miền Tây miền đồ rồi nha anh em nói chung là đi ba miền rồi thì ờ, à, vừa mới về thì cũng rất rất nhiều anh em nói là ờ, anh ơi ờ, anh bên anh bán những cái gì hay là anh, bên anh uh, cung cấp những cái gì thì thôi bây giờ cường sẽ sẵn đây ừ, nói luôn cho anh em như này bên cường cung cấp đầy đủ tất cả các thứ để cho anh em chơi anh em nên nhớ một điều nha cung cấp đầy đủ tất cả cho anh em chơi trên màn hình đây anh em nhìn nè đầy đủ thứ nhất là tài xỉu thứ hai bầu cua thứ ba là bài đúng không ạ và những công cụ để hỗ trợ cho anh em chơi đồ bịp của cái năm 2020 này anh em nhìn trên màn hình đầy có nha thứ nhất là ví nè anh em thấy ví không bốp nè bốp nè đó thứ hai bạ, máy đánh nè đó thứ ba là kính anh thấy chưa mũ nè quần áo có luôn đó nắp camera thâu nói chung đầy đủ đó thì anh em nên nhớ nè bên cơ sở của cường cung cấp đầy đủ tất cả các mặt hàng đồ chơi bịp của năm 2020 và 2021 đó thì chỉ vỏn vẹn tầm 3 tháng nữa thôi là tới Tết rồi thì anh em chơi môn được môn nào hay là như thế nào ở khu vực đó chơi như thế nào hoặc muốn lấy những cái gì thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 111 để được Cường tư vấn và Cường sẽ chỉ cho anh em cách chơi bịp người ta và ăn người ta như thế nào còn không nữa thì anh em kết bạn Zalo số điện thoại trên màn hình luôn 0898 54311 kết bạn Zalo nhắn tin cho Cường và Cường sẽ là người trả lời anh em còn à, muốn biết như thế nào nữa còn lên lên YouTube anh em bấm cái số điện thoại này ra thôi anh em lên YouTube bấm số điện thoại của Cường nó sẽ ra rất rất nhiều cái video làm cho anh em đó giá cả mặt hàng như thế nào thì cứ liên hệ số điện thoại Cường sẽ người báo giá và chỉ anh em cách chơi bịp người ta như thế nào để mà chiến thắng đó chứ không phải là anh em à, anh em nghĩ mua một cái kính về hay là mua một cái um, ví về một cái bốt về một cái mũ về một cái hộp về mà anh em ăn được người ta đâu không phải đâu nha anh em phải biết được kiến thức và những cái mánh khóe để anh em ăn người ta đó chơi như thế nào đánh như thế nào để ăn người ta chứ không phải đơn thuần là anh em mua về là anh em ăn người ta đâu không phải nha phải nên nhớ là anh em khi anh em lên thì anh em lên cơ sở của cường anh em lấy những bất cứ một cái mặt hàng gì kể cả hột đấu trường 5 năm luôn đó những cái hộp bầu cua này hộp tài xỉu này kể cả bài lá 5 năm luôn thì cường cũng đều chỉ cho anh em cách chơi chỉ cho anh em cách biệt người ta như thế nào và mánh khóe như thế nào đó đó là cái kinh nghiệm của cường đã đi trải nghiệm đã chơi rồi và đã cũng đã thành công rồi anh em nha đó thì cường cũng đã chỉ cho anh em cách chơi chứ không phải là tự nhiên là à, cường không biết một cái gì mà cường lên đây cường nói là tầm bậy rồi nha anh em đó nên anh em nên nhớ nè phải biết được phải chơi rồi phải trải qua rồi thì mới có kinh nghiệm để lên đây ngồi nói cho anh em biết được là độ bịp nó như thế nào đó bịp á, thì bán á, chỉ có rất rất nhiều cơ sở để bán quan trọng là anh em chọn đúng cơ sở để mà mua hay không đó chứ không phải uh, lên nói ngon nói ngọt uh, làm cho hay rồi cuối cùng anh em cũng không chơi được đó chỉ có cường thật sự luôn nếu anh em đã chơi đã mua sản phẩm bên cường rồi rất rất nhiều anh em đã đã qua mua cơ sở cường mua anh em rất là là thích đó qua bên cường uống ly cà phê cà pháo nói chuyện nói dốc cũng được không cần anh em phải mua một cái gì hết nhưng mà trải nghiệm anh em biết được là uh, làm thế nào để chơi thắng người ta chứ đồng tiền mà làm cực khổ lắm anh em chơi cũng là một cái đam mê đúng không ạ à? không ai cấm chơi cả nhưng mà chơi như thế nào để chiến thắng và chơi như thế nào để thu ít hoặc là thu nhiều đó anh em không biết chơi anh em sẽ bị người ta bịp anh em và bịp không nói nhưng mà anh em không biết chơi anh em cũng thua nữa bài tốt đánh dốt cũng ngu đúng không anh em đó câu nói của ông bà hồi xưa đến giờ là bài tốt đánh dốt cũng ngu không biết mà chơi thì chết đúng không anh em anh em phải chơi phải va chạm phải thất bại phải thành công đúng không ạ thất bại thì mà thành công anh em chơi anh em thua thì anh em mới rút ra kinh nghiệm là ờ hôm đó tao quýnh vậy vậy nó thua hay là người ta ờ, chơi cái kiểu đó kiểu đó chắc người ta bịp mình hay như thế nào đó thì thôi nói tới đây thôi thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được Cường tư vấn và Cường sẽ chỉ anh em cách chơi bịp là như thế nào anh em nha và bên Cường nói luôn một lần nữa cho tất cả anh em đã vừa rồi đã nhắn tin đã uh, nhắn tin trên fanpage vài phút nè hoặc là Zalo nè nhắn cho cường là ờ bên anh cung cấp những cái gì thì nói thẳng luôn là bên anh cung cấp đầy đủ tất cả những môn biệp cho anh em chơi đó anh em muốn gì cũng có hết quan trọng là anh em có tin tưởng nhau hay không thôi chứ không phải là anh em hỏi cho qua loa rồi anh em à quên cái trường hợp này nữa trường hợp có một cái bạn một cái bạn đó bạn điện cho cường là anh điện cho cường bạn lấy một cái uh, cảm ứng đánh cảm ứng nha cảm ứng báo chuẩn một mặt của uh, bồ cua á thì cái bạn đó bạn hỏi giá của mình xong mình báo giá cho bạn bạn nói cao quá thì mình mới nói là ok tùy em thôi nếu em cảm thấy sòng em chơi lớn thì em lấy được thì em chơi đó bạn lấy lại ham rẻ đó bạn em qua một cơ sở khác đó đây là nói một cơ sở khác cô không nói cho cơ sở đó ra qua một cái cơ sở khác lấy đó cuối cùng bị lừa nha anh em đó ham rẻ mà cái thứ ham rẻ là chết thôi đúng không anh em thì ăn tiền của người ta không phải đơn giản đó nhưng mà anh em phải nên cân nhắc kỹ là trước khi anh em đi mua sản phẩm gì đó thì anh em phải cân nhắc kỹ là cơ sở đó có thật hay là không thật nha anh em rồi chúc anh em cái năm 2021 sắp tới đây chơi thắng đâu ăn đâu thắng đó nha anh em rồi xin chào anh em nha hẹn anh em những cái video sau và đừng quên là nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho cường nha anh em xin chào anh em